Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Trị Thiên năm 1972 với trận đánh nổi tiếng 81 ngày đêm tại thành phố Quảng Trị đã lùi xa hơn 50 năm. Nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh của những người từng tham chiến vì mức độ khốc liệt và sự mất mát khủng khiếp mà nó tạo ra. Đây được coi là chiến dịch mang tính bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam bởi những diễn biến trên chiến trường đã tác động trực tiếp tới kết quả cuộc đàm phán tại Paris Ngày hôm nay, hãy cùng góc lịch sử của G87 đến với bộ phim tài liệu Chiến dịch Chữ Thiên và mùa hè đỏ lửa năm 1972. sau thất bại ở chiến dịch Lam Sơn 719 tại chiến trường Hạ Lào. Vào đầu năm 1972, quân đội Hoa Kỳ đã rút một phần đáng kể quân viễn trinh khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam. Lực lượng còn lại vào khoảng 9,5 vạn quân ở chiến trường. Nhưng trên thực tế, hầu như họ đã chấm dứt mọi hoạt động chiến đấu bằng bộ binh. Mỹ chủ yếu tham chiến bằng không quân, hải quân và là người cố vấn cho lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, dựa vào tiềm năng quân sự của mình, Hoa Kỳ vẫn thực hiện những hành động chiến tranh phiêu lưu nhằm chống lại quân giải phóng thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đồng thời giữ những cam kết của mình với đồng minh Sài Gòn và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Một mặt rút dần quân số Mỹ còn lại, tạo điều kiện mặc cả với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris. Một mặt nhằm xoa dịu phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng thống Nixon trong việc bầu cử Tổng thống vào cuối năm 1972. Trong khi đó, mặt trận Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiến lược của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, nên mặc dù bị quân giải phóng tập kích khiến binh lực hao hụt nặng, nhất là ở vùng đường 9 Bắc Quảng Trị, nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn không rút bỏ bất cứ một cứ điểm nào trong hệ thống phòng thủ chiến lược trọng yếu trị thiên. Cuối năm 1971, mặc dù đoán được hướng tiến công chiến lược năm 1972 của quân giải phóng không phải là trị thiên nhưng do tầm quan trọng của địa bàn chiến lược này nên Bộ Chỉ huy Vùng 1 Chiến thuật của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn giáo diết tăng cường lực lượng, đẩy mạnh các cuộc hành quân tả thanh Việt Cộng, tung biệt kích, thám báo nhằm thăm dò phát hiện lực lượng và sự chuẩn bị của quân giải phóng. Tại khu vực Trị Thiên, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tổng cộng khoảng 50.000 quân chủ lực, 100.000 quân địa phương và lực lượng bảo an, gồm hai sư đoàn bộ binh số 1 và số 3 hai lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 258, ba thiết đoàn xe tăng, xe bọc thép và tới 17 tiểu đoàn pháo binh hạng nặng. Xét về mật độ thì đây là nơi tập trung quân mạnh nhất và dày đặc nhất của Việt Nam Cộng Hòa trên toàn chiến trường miền Nam. Nhìn chung, chỗ mạnh nhất của Việt Nam Cộng Hòa ở khu vực đường 9 Bắc Quảng Trị với hệ thống phòng ngự kiên cố, vững chắc được xây dựng và hoàn chỉnh từng bước trong 2 năm 1970-1971. Đây là những cứ điểm lợi hại có hệ thống hỏa lực mạnh, được tính toán phần tử bắn theo tọa độ lưới rất kỹ cho pháo binh, pháo hạm và không quân, kể cả máy bay chiến lược B-52. Do đó, hệ thống hỏa lực tại đây có thể khống chế được một vùng rộng lớn hai bên bờ Nam và Bắc sông Bến Hải. Nhưng chỗ yếu cơ bản của hệ thống phòng ngự này là ở chỗ bên ngoài rất mạnh, bên trong sơ hở, nhất là khu vực rừng núi phía Tây từ Ba Lòng, Quảng Trị đến núi Cái Mương, Huế hơn nữa, từ khi bộ binh Mỹ rút lui, tinh thần binh sĩ Sài Gòn hoang mang, quân dự bị chiến lược thiếu, mỏng và phải giàn trải khắp nơi. Về phía quân giải phóng, trước tình hình đó, tháng 8 năm 1971, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về phương châm hoạt động quân sự năm 1972 là mở nhiều chiến dịch tiến công trên chiến trường Đông Dương, trọng điểm là chiến trường miền Nam – đẩy mạnh đánh phá chiến lược bình định của Việt Nam Cộng Hòa ở nông thôn, đưa phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị lên một bước mới. Theo phương hướng đó, Bộ Chính trị đề ra nghị quyết cụ thể là mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên các hướng miền Đông Nam Bộ, Trị Thiên và Tây Nguyên. Khi đó, Bộ Chính trị xác định miền Đông Nam Bộ là hướng tiến công chủ yếu, đánh vào đây sẽ tác động mạnh tới Sài Gòn Tuy nhiên, sau khi suy xét thì nhận thấy việc chuẩn bị vật chất cho chiến trường miền Đông Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, quân giải phóng chưa đủ súng đạn và con người cần thiết cho một chiến dịch cực lớn. Mặc dù có nỗ lực vượt mức nhưng chưa đảm bảo yêu cầu, nên đầu tháng 3 năm 1972, quân ủy Trung ương quyết định thay đổi hướng tiến công chiến lược sang chiến trường Trị Thiên, còn Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ chuyển thành hướng thứ yếu, chủ yếu đánh để phân tán lực lượng địch, đồng thời sẵn sàng đưa một bộ phận quân chủ lực thọc sâu xuống đồng bằng khi có thời cơ. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy là vì chiến trường Trị Thiên sát với hậu phương miền Bắc, ta có thể tập trung lực lượng và đảm bảo vật chất cho một chiến dịch quy mô lớn và dài ngày. Thêm nữa, cho đến lúc này, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ vẫn cho rằng hướng tiến công chiến lược của quân giải phóng vẫn là chiến trường Tây Nguyên nên họ đã điều động phần lớn sư đoàn dù, lực lượng dự bị chiến lược và các lực lượng chủ lực của quân khu 2 lên cao nguyên trung phần. Với quyết tâm mới của Quân ủy Trung ương được Bộ Chính trị thông qua vào ngày 11 tháng 3 năm 1972. Cũng trong hội nghị này, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên 1972, trong đó có cả sát nhập Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Bắc Quảng Trị. Thiếu tướng Lê Trọng Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng được cử làm tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm chính ủy kiêm bí thư đảng ủy. Các đồng chí Cao Văn Khánh, Giáp Văn Cương, Doãn Tuệ, Phạm Hồng Sơn, Lương Nhân, Nguyễn Anh Đệ làm phó tư lệnh. Đồng chí Hồ Sĩ Thản, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cũng tham gia đảng ủy bộ tư lệnh chiến dịch. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng được cử làm đại diện quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo hướng tiến công chiến lược quan trọng này. Về phương châm, phương pháp chỉ đạo và thực hiện tác chiến, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, chính ủy chiến dịch nhấn mạnh cần tranh thủ đánh giã ngoại để tiêu diệt sinh lực địch và phương tiện chiến tranh, tạo thời cơ đánh những trận quyết định tiêu diệt luôn những tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn địch, phá vỡ tuyến phòng thủ, nhanh chóng đột phá trung tâm, không cho chúng đối phó, đồng thời phát huy cao độ uy lực của mọi loại binh khí kỹ thuật hiện có, đánh tập trung hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, coi trọng đánh vừa và đánh nhỏ, đánh sâu và đánh hiểm bằng những lực lượng tinh nhuệ, hỗ trợ cho nhân dân Quảng Trị Thừa Thiên Huế nổi dậy giành chính quyền. Đó vừa là ý chí quyết tâm, vừa là tình cảm thiêng liêng của cán bộ chiến sĩ trên mặt trận Đường 9 và Bắc Quảng Trị. Thời điểm này, Do chưa thấy động tĩnh của quân giải phóng nên Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vẫn tuyên truyền rằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đã gặt hái được những thành quả nằm ngoài dự kiến. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu tự tin tuyên bố Tôi đã chỉ thị cho các lực lượng bằng mọi giá không để cho hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế và bất kỳ nơi nào khác rơi vào tay Cộng sản. Đại tá Phan Bá Hòa, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị cũng cao hứng phát ngôn với báo giới và truyền thông quốc tế rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lui mọi bước tiến của quân đội đối phương. Trong khi đó, mọi bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn tất. Chảo lửa ở chiến trường Trị Thiên đang nóng dần lên từng ngày để chạm với mốc thời gian điểm hòa. Căn cứ nhiệm vụ của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương giao ngày 16 tháng 3 năm 1972 tại Vĩnh Linh, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên họp bàn triển khai kế hoạch tác chiến sau khi nghiên cứu phân tích thêm về nhiệm vụ chiến lược năm 1972 của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trên chiến trường miền Nam và trên chiến trường Trị Thiên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định phân chia chiến trường Quảng Trị thành 4 cánh tác chiến và sử dụng các lực lượng chiến đấu trên từng cánh như sau. Cánh Bắc Quảng Trị là cánh chủ yếu của chiến dịch, sử dụng sư đoàn 308, hai trung đoàn bộ binh 48 và 27 hai trung đoàn pháo binh mặt đất 164 và 84, một trung đoàn pháo cao xạ, hai tiểu đoàn xe tăng, xe bọc thép, hai tiểu đoàn công binh, tiểu đoàn đặc công 33, ba trung đội hóa học, trinh sát, súng phun lửa do đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Tư lệnh chiến dịch và đồng chí Hoàng Minh Thi, Phó Chính ủy chiến dịch trực tiếp chỉ huy. Cánh phía Tây sử dụng sư đoàn 304 và 4 trung đoàn pháo cao xạ là 230 232, 241 và 280, Trung đoàn Pháo binh 38, 2 tiểu đoàn tên lửa, 1 tiểu đoàn xe tăng. Cánh này do Đại tá Hoàng Đan, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 chỉ huy. Cánh phía Nam do Sư đoàn 324 đảm nhiệm cùng các đơn vị phối thuộc như thông tin, công binh và sự hỗ trợ của hai tiểu đoàn địa phương của tỉnh Quảng Trị. Cánh này do Đại tá Giáp Văn Cương và Đại tá Lê Tự Đồng chỉ đạo. Cánh phía đông được xác định là cánh thứ yếu của chiến dịch, kéo dài từ Hoàng Hà, Mai Xá, Cửa Việt lên đến ngã ba Gia Đỗ. Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định sử dụng đoàn 126 đặc công hải quân, hai tiểu đoàn đặc công trên bộ, tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh, một tiểu đoàn pháo mang vác, hai đại đội quân địa phương Quảng Trị. Cánh này do đồng chí Bùi Thúc Dưỡng chỉ huy. Cánh phía đông còn có nhiệm vụ bao vây dốc miếu, quán ngang từ phía đông và tiến công quân cảng cửa Việt Xét về tương quan lực lượng, quân giải phóng bất lợi hơn về mọi mặt, cả về quân số lẫn trang bị, ít hơn 2 lần về quân số, ít hơn 5 lần về xe tăng thiết giáp, ít hơn tuyệt đối về không quân và hải quân. Trong chiến dịch này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được pháo từ hạm đội 7 của Mỹ và không quân Hoa Kỳ với hơn 1.000 máy bay, trong đó có hơn 100 máy bay ném bom chiến lược B-52 yểm trợ, điều mà quân giải phóng không bao giờ có được. Tuy vậy, quân giải phóng cũng có lợi thế, đó là tinh thần chiến đấu và khả năng chỉ huy tốt hơn quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và trong giai đoạn đầu của chiến dịch, quân giải phóng nằm ở thế tiến công nên ít nhiều lợi thế hơn về sự bất ngờ. Khi các binh đoàn chủ lực của quân giải phóng đang ở tư thế sẵn sàng tiến công, thì phía Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn không hề đoán định được hướng chính của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ngày 18 tháng 3 năm 1972, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh vùng 1 chiến thuật, cùng chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 và đại tá Phan Bá Hoài, tỉnh trưởng Quảng Trị, sau khi dùng máy bay trực thăng kiểm tra khu vực đường 9 Bắc Quảng Trị, đã thống nhất nhận định đối phương chưa thể mở chiến dịch lớn ở Quảng Trị. Vì vậy, theo kế hoạch quân sự được hình thành từ trước, ngày 25 tháng 3, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 3 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn cho các đơn vị đóng chốt ở phía trước được thay quân tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 từ Đông Hà ra Cồn Tiên, tiểu đoàn 3 trung đoàn 56 từ Cồn Tiên vào Tân Lâm, tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 thay tiểu đoàn 1 ở cao điểm 541. Đây là sai lầm chết người của các tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa bởi khi thay quân sẽ tạo ra những khoảng hở về thời gian và cần sự thích nghi của các đơn vị với nơi đóng quân mới. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, trong buổi giao ban với Bộ Tư lệnh Chiến dịch, các chỉ huy quân giải phóng đã nghe báo cáo về quy trình chuyển quân hoán đổi vị trí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở những cao điểm trên chiến trường. Tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tuấn nhận định đây là thời cơ thuận lợi để nổ súng tấn công. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra lời kêu gọi trước nhiệm vụ lịch sử trọng đại đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Trung ương Đảng ra lời kêu gọi các cấp ủy, các cấp chỉ huy, toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ hãy ra sức thực hiện di trúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch Kính Yêu, có quyết tâm cao nhất, đem hết sức mình, kiên quyết chiến đấu, công hiến lớn nhất cho Tổ quốc. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1972, Tư lệnh mặt trận Lê Trọng Tuấn hạ lệnh thực hiện kế hoạch bão táp 1. Mở màn chiến dịch, năm cụm pháo binh gồm hàng trăm khẩu bố trí trận địa từ các hướng tới tấp an đạn vào các mục tiêu dốc miếu, dốc sỏi, cồn tiên, miếu bái sơn, đồi tròn, đầu màu, tân lâm, động toàn, đông hà, cam lộ, ái tử. Tổng cộng 247 khẩu pháo, súng cối các loại của bộ binh, pháo binh đồng loạt bắn vào 19 căn cứ trên phòng tuyến phòng thủ vòng ngoài của Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thời điểm này cũng là lúc Trung đoàn 2 và Trung đoàn 56 của Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đang hoán đổi vùng đóng quân nên bị tổn thất nặng nề nhiều vị trí phòng thủ bị bỏ ngò, đồng thời làm cho tinh thần binh sĩ dao động mạnh, nhất là trung đoàn 56. Sau cuộc bắn phá cấp tập của pháo binh kéo dài tới 36 tiếng đồng hồ, Bộ Tư lệnh Chiến dịch huy động các đơn vị chủ lực của sư đoàn 304, 308 cùng ba trung đoàn biệt lập của B5, một trung đoàn đặc công và hai trung đoàn thiết giáp 202 và 203 vượt khu phi quân sự chia thành 4 mũi tấn công cường tập vào tuyến phòng thủ của các đơn vị địch đang đóng tại các căn cứ phía Tây và Bắc Quảng Trị. Sau một ngày giao tranh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đồn trú ở các cứ điểm núi Bá Hô và Sa Kỳ hoàn toàn bị đẩy lui và tiêu diệt. Quân giải phóng làm chủ trận địa. Tại cánh Bắc do Trung đoàn 27 và Trung đoàn 48 bộ binh thuộc Sư đoàn 320 đảm nhiệm. Ở hướng tiến công của Trung đoàn 27 pháo binh vừa trượt làn, tiểu đoàn 2 đã ảo lên đánh chiếm cao điểm 544 chỉ trong 20 phút Đến 10 giờ 30 ngày 31 tháng 3, Trung đoàn 27 đã chiếm được đồi tròn, diệt gọn hai tiểu đoàn và một đại đội thuộc Sư đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn và một đại đội khác bắt sống 130 lính, trong đó có cả tiểu đoàn trưởng. Hai căn cứ tiền tiêu cực kỳ quan trọng ở bắc đường số 9 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị hạ gục một cách nhanh chóng. Cùng thời gian này, quân Việt Nam Cộng Hòa ở Cồn Tiên bỏ căn cứ chạy về miếu Bái Sơn mở đầu cuộc tuốt chạy trên tuyến phòng thủ vòng ngoài. Tại cánh Tây, pháo binh quân giải phóng tới tấp dội đạn xuống hàng loạt các căn cứ giải rác dọc hai bên đường 9, dọc hàng rào điện tử McNamara. Sau một ngày chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 2 quân giải phóng đã làm chủ cao điểm 252 diệt và bắt sống 100 lính. Trưa ngày 31 tháng 3, tiểu đoàn 2 và lực lượng phối thuộc tiếp tục làm chủ cứ điểm đầu màu sau 2 giờ chiến đấu trước nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ trung đoàn 56 của Việt Nam Cộng Hòa gồm 2.000 quân trong căn cứ Caron và các trận địa hỏa lực gồm những khẩu pháo vua chiến trường M107 do viên Trung tá Phạm Văn Đính chỉ huy đã ra đầu hàng quân giải phóng. Sự kiện diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 4 năm 72 đã được báo chí miền Nam gọi là một biến cố gây chấn động về tinh thần đối với binh sĩ trong quân đội Sài Gòn đang có mặt ở vùng dưới tuyến. Ở phía cánh đông, lực lượng đặc công hải quân cùng với bộ đội địa phương đã khóa chặt cảng cửa Việt. Đến ngày 1 tháng 4 thì cánh này đã giải phóng quận lỵ Do Linh. Cánh Nam do sư đoàn 324 đảm nhiệm cũng nhanh chóng chiếm được cao điểm 365 khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở cao điểm 367 phải rút về căn cứ Phượng hòa để phòng thủ. Ngày 1 tháng 4 năm 72, đồng loạt các báo Sài Gòn bắt đầu loan tin về chiến sự trên trang nhất tờ Sóng Thần chạy hàng tít đậm. Quân Bắc Việt mưa pháo kích và chấp nhận giao tranh ồ ạt. Hãng UPI thì nhận định một loạt các cuộc tấn công của địch được xem là dữ dội nhất kể từ gần một năm nay trên chiến trường Đông Dương. Thừa thắng sông lên, quân giải phóng tiếp tục tập trung hỏa lực vào các căn cứ của địch ở Đông Hà, Cam Lộ, Ái Tử. Nhiều đơn vị thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt. Hàng nghìn binh lính và sĩ quan mạnh ai nấy chạy nhằm tìm đường thoát thân. Ngày 2 tháng 4 năm 72, hãng AFP bình luận dù chờ đợi cuộc tấn công từ 3 tháng nay nhưng không thể ngạc nhiên hơn về sự dữ dội của nó. Bắc Việt đã lợi dụng được yếu tố bất ngờ và dự đoán quân đội Bắc Việt có thể tung những cú đấm thép và thắng điểm trong 4 tuần đầu của chiến cuộc. Tiếp đó, tờ Sóng Thần nhận định cuộc tấn công Quảng Trị của quân đội Bắc Việt là bước quan trọng để quyết định chiến cuộc tại Đông Dương Bên cạnh những nhận định đánh giá tình hình chiến sự tại chiến cuộc Quảng Trị, các báo còn liên tục thống kê những thiệt hại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tính đến ngày 3 tháng 4, tức là sau 4 ngày quân giải phóng ảo ạt tấn công, đã có 11 căn cứ hỏa lực của quân đội Sài Gòn tại vùng giới tuyến bị thất thủ, 53 khẩu trọng pháo bị đánh hỏng, trên 7.000 binh sĩ tử thương, trọng thương và bị bắt. Báo Sóng Thần trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4 liên tục có những bài tường thuật về sự thất thủ và tháo chạy của quân đội Sài Gòn. Các vụ tiến công và hỏa lực của quân Bắc Việt ngày một thêm dữ dội khiến cho các cấp chỉ huy sư đoàn 3, bộ binh và tiểu khu Quảng Trị gần như bó tay vì không thể tìm ra kế hoạch nào để ổn định tình thế. Trong thời điểm này, căn cứ hỏa lực Caron ở Tân Lâm của trung đoàn 56 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị bao vây. Quân giải phóng vẫn tiếp tục pháo kích dữ dội vào các căn cứ để uy hiếp sau khi chiếm và làm chủ được căn cứ hỏa lực Caron của Việt Nam Cộng Hòa, căn cứ Mai Lộc nơi đặt Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của quân giải phóng. Trước sự tấn công như vũ bão từ nhiều hướng, đơn vị pháo binh 105 ly của Thủy quân lục chiến đang đồn trú tại đây không thể chống trả mà chỉ biết nổ súng cầm cự đến 10 giờ đêm thì cùng nhau thám chạy về hướng Đông Hà, rồi từ đó thất thểu chạy bộ về thành phố Huế. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa cũng hoang mang cực độ trước sức ép của quân giải phóng nên đã hạ lệnh cho binh sĩ rút khỏi căn cứ Ái Tử để chạy về thị xã Quảng Trị. Tiếp đó, Trung đoàn 57 Sư đoàn 3 Bộ binh tháo chạy khỏi căn cứ Gio Linh nhằm về hướng Đông Hà. Sang đến ngày 4 tháng 4, tuyến phòng thủ vững chắc vòng ngoài được coi là lá chắn thép đã bị phá vỡ, buộc Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ toàn bộ tuyến phòng thủ đường 9 Bắc Quảng Trị và 4 căn cứ trung đoàn, 7 căn cứ tiểu đoàn, 3 huyện Hướng Hóa, Cam Lộ và Gio Linh với hơn 10 vạn dân đã thuộc về quân giải phóng. Trưa ngày 4 tháng 4, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gọi điện tới Sở Chỉ huy Chiến dịch biểu dương quân dân Quảng Trị đã đánh thắng trận đầu. Trong một diễn biến liên quan, tại Quảng Trị thời điểm này đã xảy ra một chiến dịch BAT-21 phi vụ cứu hộ đắt giá nhất của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chuyện là vào ngày 2 tháng 4, một máy bay tác chiến điện tử EB-66 bị hỏa tiễn SAM-2 của quân giải phóng bắn rơi. 5 trên 6 phi công có mặt trong chuyến bay này đã tử trận, chỉ còn Trung tá IC Hambleton nhảy dù an toàn. Tuy nhiên, ông này từng là phó giám đốc của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Hoa Kỳ. Hambleton nắm nhiều thông tin tối mật về các dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa và là chuyên gia chống tên lửa phòng không nên Hoa Kỳ quyết không để ông ta bị bắt. Trong khi đó, quân giải phóng đã bắt được sóng vô tuyến điện của quân đội Mỹ và quyết định dùng Hamilton là mồi nhử. Và kết quả là các phi vụ cứu hộ bằng đường không của Mỹ bị phục kích và thiệt hại nặng. Sau 10 ngày sử dụng, hơn 850 phi vụ cấp cứu, hiểm trợ và hàng triệu đô la bom đạn mà vẫn vô ích. Cuối cùng, Mỹ phải sử dụng một toán biệt kích đi luồn đường rừng mới giải cứu được Hamilton vào ngày 14 tháng 4. Cái giá phải trả là rất đắt. 6 máy bay bị bắn rơi, trong đó có hai chiếc trực thăng UH-1, một trực thăng CH-53, hai máy bay trinh sát OV-10, một chiếc A-1 Skyrider, hơn 10 máy bay khác bị hư hỏng, 11 quân nhân tử nạn, hai phi công bị bắt sống. Mặt khác, trong quá trình giải cứu, chỉ huy Mỹ đặt ra một vùng không bắn phá No Fly Zone với bán kính lên tới 24 km quanh Hambleton để tránh bắn nhầm ông này. Kết quả là quân giải phóng trong khu vực này được thoải mái tác chiến mà không cần ẩn nấp trước hỏa lực của Mỹ. Để giải cứu cho Hambleton, quân đội Mỹ đã mặc kệ tình hình nguy cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực này. Kết quả là Sư đoàn 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải trả giá đắt. Các sĩ quan của Sư đoàn 3 đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc không quân Mỹ bỏ mặc hàng nghìn binh sĩ của họ chỉ vì một phi công. Nhưng điều này không có tác dụng vì quyền quyết định thuộc về Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ. Trước những tổn thất to lớn về lực lượng và phương tiện chiến tranh, đặc biệt là để mất tỉnh Quảng Trị vào tay quân giải phóng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tỏ ra hoang mang, dao động. Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là tướng Cao Văn Viên đã viết Cuộc tiến công năm 1972 của địch đã làm nổi bật một cách bi thảm nhất sự yếu kém cơ bản của quá trình Việt Nam hóa chiến tranh. Để cứu nguy cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vào ngày 2 tháng 4 năm 72, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã quyết định sử dụng một lực lượng lớn không quân và hải quân Mỹ trở lại đánh phá dữ dội miền Bắc để trả đũa. Trên chiến trường miền Nam, không quân và hải quân Mỹ cũng được huy động tối đa để bắn phá nhằm tiêu hao sinh lực và ngăn chặn các cuộc tiến công của quân giải phóng, chi viện tối đa cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản kích chiếm lại các vị trí đã mất. Kế hoạch tái chiếm Quảng Trị của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 10 tháng 6, tướng Ngô Quang Trường cho thay đổi các lực lượng trên những vị trí tiền phương. Mỹ sẽ giúp không vận các đơn vị dự bị chiến lược được trang bị và huấn luyện tốt từ Sài Gòn ra tăng cường. Giai đoạn 2 từ ngày 11 tới ngày 18 tháng 6, sư đoàn 1 tấn công vào căn cứ Vi Hồ. Trong khi đó, sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù tấn công dò hướng Bắc Mỹ Chánh để thăm dò lực lượng của địch. Từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6, Việt Nam Cộng Hòa sẽ nghi binh để đánh lừa các lực lượng đối phương về thời điểm và hướng tiến quân. Mục tiêu là đẩy lùi quân giải phóng ra phía bắc sông Thạch Hãn. Sau đó sẽ tiến công thị xã Cam Lộ và đổ bộ lên cảng Cửa Việt vào khoảng giữa tháng 7 trong các giai đoạn, Mỹ sẽ huy động tối đa máy bay ném bom hạng nặng B-52, máy bay cường kích và pháo hạng bắn phá yểm trợ cho các lực lượng trên bộ. Ngày 2 tháng 4, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ Sài Gòn bay ra Huế thị sát và mở cuộc họp với các tư lệnh quân khu, sư đoàn, lữ đoàn trên địa bàn để bàn cách phòng thủ. Ngày 4 tháng 4, Mỹ cho không vận lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến từ Sài Gòn ra Mỹ Chánh ngày 5 tháng 4 điều tiếp 3 liên đoàn biệt động quân số 456 từ quân khu 2, quân khu 4 ra tăng cường cho Đông Hà, Quảng Trị. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, bằng những nỗ lực cao nhất, quân đội Sài Gòn và Mỹ đã điều thêm 9 tiểu đoàn tới chiến trường nóng bỏng Quảng Trị. Lúc này, các sư đoàn quân giải phóng vẫn tiếp tục hướng các mũi tấn công vào thị xã Quảng Trị. Vì cầu Đông Hà lúc này đã bị đánh sập, nên quân giải phóng phải dùng cầu Cam Lộ để vượt sông Hiếu. Lực lượng được chia thành hai cánh quân, một cánh hành quân dọc theo quốc lộ 9 để tiến chiếm Đông Hà, cửa Việt và theo quốc lộ 1 tiến về hướng Nam. Một cánh quân khác tiến về tỉnh lộ 588 và 557 qua những cứ điểm vừa chiếm như Caron, Mai Lộc, để tấn công căn cứ Phượng Hoàng và thị xã Quảng Trị từ hướng Tây. 15 giờ ngày 8 tháng 4, pháo binh quân giải phóng thực hiện kế hoạch bão táp 2 giáng xuống các sở chỉ huy, các trận địa pháo, kho tàng, vị trí tập kết ở Đông Hà, Ái Tử. 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 quân giải phóng được xe tăng kiểm trợ đánh chiếm căn cứ Phượng Hoàng. Tuy nhiên, chiều hôm đó, quân lực miền Nam Cộng Hòa đã phản kích và tái chiếm lại căn cứ này. Có thêm quân tăng viện tại Đông Hà và Ái Tử, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gây nhiều tổn thất cho quân giải phóng, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Lê Trọng Tấn từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 4, quân giải phóng một mặt vừa chuẩn bị cơ sở vật chất trong đợt tiến công chiến đấu lớn, mặt khác tổ chức những trận đánh nhỏ vừa nhằm tiêu hao sinh lực địch, vừa giữ vị trí đứng chân. Đêm ngày 24 tháng 2 năm 1972, một cánh quân quân giải phóng tấn công làm cháy kho tiếp liệu của sư đoàn 3 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tại La Vang. Trong đó có kho xăng dầu và cả một đoàn xe tiếp tế quân trang quân dụng của Bộ Chỉ huy Vùng 1 Chiến thuật tiếp tế từ Đà Nẵng ra. Đêm ngày 27 tháng 4, quân giải phóng lại tấn công thẳng vào mục tiêu là kho dự trữ đạn dược của Việt Nam Cộng Hòa tại căn cứ Ái Tử, phá hủy toàn bộ số đạn dược ở đây. Đến 5 giờ sáng ngày 27 tháng 4, quân giải phóng mở tiếp đợt tiến công mang tên Bão Táp 3, mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ hàng phòng ngự địch ở Đông Hà và Ái Tử, La Vang, Quảng Trị. Sáng ngày 28 tháng 4, cuộc tiến công quy mô lớn tiếp tục diễn ra, mở màn pháo binh quân giải phóng chốt đạn xuống các trận địa, trong đó có khu vực cầu Lai Phước. Đến 10 giờ sáng khi pháo vừa dứt, bộ binh và thiết giáp trung đoàn 102 quân giải phóng ồ ạt xông lên, đánh và phá sập cầu Lai Phước. Cầu Lai Phước bị cắt đứt báo hiệu giờ cáo chung của căn cứ Đông Hà. Ngày 29 tháng 4, quân giải phóng chiếm thị xã Đông Hà, tịch thu được khá nhiều xe tăng, pháo, đạn dược và sử dụng ngay vào cuộc chiến. Bị tấn công từ nhiều hướng, đến ngày 30 tháng 4 năm 72, thế trận phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Quảng Trị hoàn toàn nguy khốn và hoảng loạn. Nhiều đơn vị thủy quân lục chiến gần như tan hoang vì hầu hết binh sĩ đã tự động giã ngũ để chạy theo gia đình tìm đường thoát thân vào Huế ở thế đường cùng, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, triệu tập một cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Hành quân sư đoàn đóng tại thành cổ Quảng Trị để giải trình kế hoạch tháo chạy. Trong 3 ngày từ 30 tháng 4 tới ngày 2 tháng 5, pháo binh quân giải phóng liên tục bắn vào các toán quân Việt Nam Cộng Hòa đang rút chạy trên đường số 1 vào Huế. 12 giờ ngày 1 tháng 5, đài quan sát pháo binh chiến dịch phát hiện hàng trăm xe tập trung ở La Vang, Bộ Chỉ huy Chiến dịch lệnh cho các đơn vị pháo binh 38, 164, 368, MB-14 tập trung hỏa lực bắn vào La Văn Thượng. Đạn pháo khiến hàng chục xe quân sự bốc cháy. Khi ngang qua cầu Nhùng, cầu Mỹ Chánh, thêm 80 xe các loại bị pháo binh quân giải phóng bắn cháy, hàng trăm binh lính thương vong. Không thực hiện được ý đồ rút lui có tổ chức, gần 20.000 quân Sài Gòn phải vứt bỏ lại toàn bộ xe pháo, tan rã, không còn hàng ngũ, Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa phải rút hết các lực lượng còn lại về bên kia sông Mỹ Tránh. Trung đoàn xe tăng số 20 gồm 57 chiếc xe M48 Patton, loại hiện đại nhất của Mỹ thời bấy giờ. Đến ngày 30 tháng 4 năm 72 chỉ chỉ còn lại 16 xe tăng. Và đến ngày hôm sau thì toàn bộ số xe còn lại cũng bị các tổ lái vứt bỏ. Đến ngày 2 tháng 5 năm 72, tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. các cố vấn Mỹ lên máy bay tháo chạy về Sài Gòn. Viên tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh mặt trận Quảng Trị cũng dùng trực thăng chạy về Đà Nẵng. Trước thất bại nặng nề ở Trị Thiên, đặc biệt là Quảng Trị, Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh bị cách chức và bị tòa án binh kết án 6 năm tù. Nguyễn Văn Thiệu cũng cách chức luôn Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1, đưa tướng Ngô Quang Trường tư lệnh quân khu 4 ra thay, đồng thời điều thêm 5 lữ đoàn, trung đoàn từ Sài Gòn và Đà Nẵng ra Huế lập tuyến phòng thủ mới kéo dài từ Nam sông Mỹ Chánh đến Tây đường 12, Hồng ngăn chặn quân giải phóng tiến công vào Huế, tạo bàn đạp phản kích, lấn chiếm lại vùng vừa rơi vào tay quân giải phóng. Trong khi đó, quân giải phóng phòng ngự ở Quảng Trị do Thiếu tướng Trần Quý Hai làm tư lệnh, Trung tướng Song Hào làm chính ủy, bí thư đảng ủy mặt trận. Để bảo vệ thành cổ, quân giải phóng có hai sư đoàn bộ binh là 325 và 312, trung đoàn 27 và 6 trung đoàn bộ binh độc lập, 3 trung đoàn pháo binh, 4 trung đoàn pháo cao xạ, trung đoàn tên lửa phòng công 236, trung đoàn thiết giáp 203, hai trung đoàn công binh, 5 tiểu đoàn đặc công vào Quảng Trị kết hợp với sự tham gia của lực lượng vũ trang trên địa bàn. Hai ngày trước cuộc tiến công tái chiếm Quảng Trị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các pháo đài bay B-52 không quân chiến thuật và pháo binh hải quân Mỹ oanh tạc dữ dội các vùng tập trung của quân giải phóng. Chiến dịch Lam Sơn 72 của Việt Nam Cộng Hòa gồm hai gọng kìm, một của sư đoàn dù tấn công từ phía tây quốc lộ 1 về La Vang và một hướng của thủy quân lục chiến tiến về phía bắc quốc lộ 1 Tại Thạch Hãn, quân giải phóng phản ứng dữ dội, quyết tâm tử thủ tại khu vực thành cổ Quảng Trị, khiến các mũi tấn công của Việt Nam Cộng Hòa bị khựng lại. Họ chỉ chia cắt được đường tiếp tế của quân giải phóng tại khu vực thành cổ. Tướng Ngô Quang Trưởng quyết tâm chiếm lại Quảng Trị và giao cho thủy quân lục chiến làm nhiệm vụ này vì sư đoàn dù đã thiệt hại nặng nề. Lúc này tình hình trên bàn đàm phán ở Paris đang rất căng thẳng, nên Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho Ngô Quang Trưởng phải tái chiếm lại được thành cổ trong vòng 2 tuần, cùng lắm là đến giữa tháng 7 năm 1972. Tuy nhiên, trước sự dũng cảm và kiên trì đến khó tin của quân giải phóng, mục tiêu tái chiếm thành cổ trong 2 tuần của Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại. Nói về việc bảo vệ thành cổ Quảng Trị, quân giải phóng đã tăng cường tiếp viện cho quân đóng trong thành cổ để chống lại lần lượt hai sư đoàn tổng trừ bị của Việt Nam Cộng Hòa được hỏa lực Mỹ chi viện tối đa. Hai bên đụng độ dữ dội pháo kích hàng nghìn quả mỗi ngày lên khu vực diện tích chỉ có vài km vuông. Đại bác và phi cơ Mỹ ném xuống lượng bom đạn bằng 7 quả bom nguyên tử. Mỗi ngày, khu vực thành cổ hứng chịu từ 8.000 cho đến 15.000 viên đạn pháo, có ngày là hơn 30.000 viên, cao điểm là ngày 30 và 31 tháng 7, khoảng 36.000 viên mỗi ngày. Số phi vụ giải bom B-52 tăng lên 60 đến 70 lần một ngày. Số phi vụ máy bay phản lực thả bom vào khu vực thành cổ cũng tăng lên 40 đến 60 lần một ngày. Trong khi đó, quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa tấn công liên tục các đơn vị tiền phương được hoán chuyển thường xuyên để bổ sung thiệt hại. Tướng Ngô Quang Trưởng định xin thêm tăng viện một sư đoàn từ vùng 4 nhưng hoàn cảnh không cho phép. Sự tập trung nhiều đơn vị quân giải phóng tại Quảng Trị đã trở thành mục tiêu cho máy bay B-52 trải thảm, không quân chiến thuật và pháo binh Hoa Kỳ oanh kích bắn phá. Hoa Kỳ cho rằng đây là sai lầm chiến thuật của quân giải phóng nhưng phía quân giải phóng thì cho rằng nỗ lực đó là cần thiết để duy trì thế mạnh của họ tại bàn đàm phán ở Paris. Thời hạn chiếm thành cổ là ngày 13 tháng 7 đã sắp hết mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa chiếm được một góc thành nào. Đêm ngày 12 tháng 7, tướng trưởng ra lệnh cho quân dù phải cắm được cờ trong thành cổ. Dạng sáng ngày 14 tháng 7, một đội biệt kích Việt Nam Cộng Hòa đột nhập phía đông thành cổ bằng cách luồn qua một khu nghĩa địa Thiên Chúa Giáo ở phía nhà thờ Chibu rồi men theo các đường cống thoát nước để leo lên thành cổ, định cắm cờ và chụp ảnh để tuyên truyền. Nhưng chưa kịp cắm thì bị quân giải phóng phát hiện và tiêu diệt một số, số còn lại vứt lá cờ bỏ chạy. Do không thực hiện được mục tiêu cắm cờ trên thành cổ trước ngày 13 tháng 7, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đắp một cụ thành giả tại làng Châm Lý cách thành cổ Quảng Trị hơn 2 km rồi quay phim chụp ảnh tuyên bố đã chiếm được thành cổ Quảng Trị Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc làm trục thành cổ như thế nào trong thời điểm hội nghị Paris đang diễn ra. Đến ngày 27 tháng 7, tùy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đổ hai tiểu đoàn xuống huyện Triệu Phong phía sau để cắt đường tiếp tế. Đồng thời hỏa lực không quân, pháo binh bắn phá phía sau để ngăn chặn tiếp tế của đối phương. Tại thành cổ, có lúc quân giải phóng bổ sung 100 tay súng mỗi ngày nhưng không đủ để thay thế tổn thất. Thành cổ mỗi bề khoảng 500 mét nhưng đã hứng chịu hỏa lực khủng khiếp của đôi bên. Gần như không có cái cây hay viên gạch nào còn nguyên vẹn. Những cuộc đọ súng ác liệt trong thị xã khiến Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại nặng nề mà không đẩy lui được đối phương ra khỏi trận địa. Trong khi đó, bom Mỹ vẫn ngày đêm xuống một trận địa dường như không có đáy. Chiến dịch tấn công vào thành cổ đã kéo dài 10 tuần, đến tận tháng 9 mà vẫn không được kết quả nào cụ thể. Dựa vào hỏa lực yểm trợ không giới hạn, Việt Nam Cộng Hòa quyết định tiếp tục tràn vào tấn công. Còn quân giải phóng, sau hơn 2 tháng rưỡi phòng ngự, đã tính đến phương án rút lui theo lệnh của tướng Trần Quý II vào giữa tháng 9. Ngày 8 tháng 9, sư đoàn dù 3 chiếm căn cứ La Vang ở phía nam thị xã Quảng Trị. Ngày 9 tháng 9, sư đoàn thủy quân lục chiến tấn công vào thành cổ nhưng bị chặn lại không tiến vào được. Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tấn công nghi binh vào bãi Bắc sông Cửa Việt lữ đoàn 174 thủy quân lục chiến từ đông bắc đánh xuống, lữ đoàn 258 từ đông nam đánh lên, trung đoàn 18 quân giải phóng, đơn vị chi viện trực tiếp cho thành cổ đang hành quân thì được lệnh dừng lại tổ chức phòng ngự ở bờ bắc sông Thạch Hãn và đón chờ lực lượng từ thành cổ rút về. Khuya ngày 14 tháng 9, tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến đột nhập một vách đường đông nam thành cổ rồi tràn vào bên trong. Đến sáng ngày 15 tháng 9, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến đánh vào phía tây Đến sáng sớm ngày 16 tháng 9, quân giải phóng chủ động rút lui hoàn toàn khỏi thị xã sau khi đạt được mục đích của mình. Ngay sau đó, một toán lính cọp biển của Việt Nam Cộng Hòa đã leo lên và cắm cờ trên nóc một bức tường thành sau hơn 2 tháng tấn công và trễ hạn. Đến đây, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng kiệt sức và không thể tấn công tiếp. Quân giải phóng củng cố, giữ vững trận địa và các vùng đã giải phóng ở bờ bên kia sông Thạch Hãn. Chiến sự trở về thế cầm cự trong gần một tháng để chiếm lại thành cổ, chỉ riêng sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đã có hơn 5.000 binh sĩ thương vong, trong đó riêng 7 tuần cuối trận đánh đã có 3.658 thương vong, chiếm 25% quân số của sư đoàn. Theo quân giải phóng thì tổng thiệt hại mà các lực lượng quân Việt Nam Cộng Hòa là hơn 7.000 người, cùng với hàng ngàn lính khác bị thương. Phía quân giải phóng có hơn 4.000 bộ đội hy sinh, hầu hết là do bom và pháo của Mỹ bắn phá nhìn lại toàn bộ mặt trận Trị Thiên từ sau khi quân giải phóng rút khỏi thị xã Quảng Trị và Thành Cổ vào ngày 16 tháng 9 năm 1972 đến cuối tháng 1 năm 1973, mặc dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp mở các cuộc hành quân Lam Sơn 72A, Sóng Thần 9, Sóng Thần 36, Sóng Thần 54, Sóng Thần 18 nhằm tái chiếm lại phía bắc tỉnh Quảng Trị nhưng đều bị đẩy lui. Kế hoạch tái chiếm và tái lập vùng chiếm đóng như trước tháng 3 năm 72 thất bại hoàn toàn. Nhìn chung quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực chất chỉ làm chậm bước tiến của quân giải phóng chứ không thể chiếm lại được phía bắc tỉnh Quảng Trị là một thất bại về chiến lược. Mặc dù trong cuộc duyệt binh mừng chiến dịch Lam Sơn 72 tổ chức tại Sài Gòn hồi tháng 9, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố chiến thắng vì đã chiếm lại được tỉnh cổ Quảng Trị, nhưng chính bản thân ông ta cũng thấy rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể đạt được kết quả này nếu không có hỏa lực dữ dội của không quân Hoa Kỳ và những khoản viện trợ quân sự to lớn. Ông ta từng nói, nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ 3 giờ sau chúng tôi sẽ rời khỏi dinh độc lập. Về phía quân giải phóng, thắng lợi của chiến dịch tiến công Trị Thiên và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 đã góp phần buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau hơn một năm trời chiến đấu ở cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, kết quả chính trị quan trọng nhất mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đạt được là quân đội Hoa Kỳ phải rút về nước trong khi quân giải phóng được ở lại miền Nam Việt Nam. Đây thực sự là một thắng lợi to lớn phối hợp giữa các hoạt động quân sự, chính trị và ngoại giao chứ không đơn thuần chỉ là thành quả về quân sự. Và kết quả thì ai cũng đã rõ, sau khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết thì chỉ 2 năm sau chúng ta đã hoàn toàn giải phóng miền Nam